mấy bạn thấy gì không Nguyên một ông mít cái dịch to đùng đang nằm ngủ đằng sau lưng mình luôn Cho nên mình không thể nào mình nói to được các bạn à Đấy Tại sao hôm nay mình với Sammy Ami lại có mặt ở trong nhà của Mr Dịch Thì chắc mấy bạn đọc tiêu đề thì chắc mấy bạn cũng biết video hôm nay chúng ta sẽ làm gì đúng không Ngày hôm nay nữa bạn Mình đã hứa với tất cả mấy bạn trong cái video lần trước là mình đã đột nhập vào trong trái tim của Phong Cận Để xem coi bên trong trái tim Phong Cận có những cái gì Thì hôm nay có rất là nhiều bạn bảo mình là anh Phong ơi, anh hãy làm video đột nhập vào trái tim của anh Mr Dịch đi Để xem coi trong trái tim của anh Mr Dịch là có những cái gì Ờ, anh Dịch thích cái gì và anh Dịch ghét cái gì Chính vì như vậy cho nên hôm nay mình đã quyết định Mình đã mời Sammy đến đây Hai đứa mình đã cùng nhau biến thành tí hon và sau đó lẻn vào trong nhà của ông Mr. Dịch để bọn mình cùng nhau khám phá xem bên trong trái tim của Mr. Dịch có cái gì nha các bạn nha. Các bạn có cảm thấy hồi hộp không? <laughs> Trời okay. ơi, tôi nghe mà tim đập bình bịch bình bịch. Không ơi. biết là trưởng tim mình có gì trong trái tim ta. Ừ, dạ, tôi dạ. không biết nữa, tôi đang rất là tò mò bên trong trái tim Dịch có gì các bạn ạ. À. Ok, thì không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đột nhập vào bên trong trái tim của Mr.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 vậy đúng Ôi. vậy à, video trước của mình á là đột nhập cho trái tim phong cận mấy bạn đã ủng hộ cho mình rất là nhiều ừ. và video đã đạt được top một thịnh hành luôn wow yeah. cảm ơn các bạn rất là nhiều thả tim cho các bạn nè ừ. video này các bạn hãy nhớ cày view bấm vào nút like ủng hộ cho mình chia sẻ lên facebook để giúp cho mình được top một thịnh hành tiếp nha các bạn nha cảm ơn các bạn nhiều ok rồi top một thịnh hành đúng vậy vậy ok thôi không nói nhiều nữa bây giờ chúng ta cùng nhau đột nhập vào trong trái tim của mít dịch nha bạn nha rồi bây giờ thì à, mà sao ơi sao ông dịch ông ngủ mà ông lại mở mắt vậy sao Trời ơi, trời ơi, ơi, ông này phải cưng thi không? Em mày ông không thấy cái miệng ông không? Trời ơi, ông ngủ mà còn chảy ke kìa. Đâu? Ôi, ông dịch ông à. ngủ, ông đã mở mắt mà ông còn mở miệng rồi nữa bạn ơi. Ok, vậy thì quá tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhảy vào trong cái miệng của ông dịch sau đó chui xuống bao tử của ổng sau đó đi qua trái tim của ông để xem trái tim ông có gì nha bạn. ok. Nhưng mà xí xí được không? Xí được không? Vậy. Sao xa này sao mà nhảy được? Trời ơi, tôi lùn tút ẹt à, sao nhảy được? Yên tâm, nhìn nè, ở chỗ này chúng Đâu? ta có một cái cục slam nè. Bây giờ à. Sammy chỉ cần nhảy vô cục slime này là được rồi ừ á hay ta đúng rồi, rồi. nhảy thử nha ok em mà xa sợ không nhảy cũng được nha từ từ tôi tôi để lùi lùi lùi tiếp lùi đó lấy nhảy được nhảy được đi. yên tâm tin à. tâm đi hãy cha cú nhảy xong chớp trời ơi <laughs> nhảy không tới nữa nhảy không tới nữa rồi bây giờ bạn coi phong là phong nhảy một phát là qua luôn các bạn ơi sammy nước quá ok nhìn tôi rồi nha ơi ra Ê, hình như tôi mập quá tôi nhảy vô không được Sam ơi <laughs> Thôi kệ đi Bây giờ chúng ta cùng nhau chui qua lỗ tai đi các bạn Chứ không cần nhảy vô cái miệng đâu Ok vậy cho nhanh nha Rồi ok Đi vô để xem coi trái tim ổng có gì nha bạn nha Let's go Huy Ok các bạn ơi, ơi. À, Cuối cùng thì mình với lại Sammy cũng đã đột nhập Và trong được trái tim của ông Mít Tây Dịch đó các bạn ạ à. Và bây giờ các bạn thấy nè là y hệt như trái tim của mình Và trái tim của Sammy luôn Là khi vào bên trong ơi. trái tim á Là chúng ta sẽ đi qua bên một cái đường ống có hình trái tim như thế này nè Ồ, ờ, ok rồi. Phong ơi, Phong ơi, Phong ơi. Vậy, vậy mà tôi tưởng là trái tim của dịch màu màu vàng chứ. Ừ, ừ nha. thích màu vàng sao trái tim màu vàng chứ ừ nha. Đáng lẽ trái tim của dịch phải màu vàng đó nhờ. Ơi mà không, trái tim của mọi người là phải màu phải phải màu đỏ chứ sao màu vàng được sam <laughs> ok ừ, thôi rồi bây giờ mình sẽ qua đây thử nha màu vàng đó để xem oh, y hệt như mình luôn sam ơi là bên đây là cũng là có một trái ừ. tim thích nè và bên đây là một trái tim không thích nè ui y hệt như trái tim của mình và sammy luôn bạn ơi ok rồi bây giờ thì mình nghĩ rằng chúng ta sẽ như những lần trước chúng ta sẽ qua bên trái tim rồi trái tim thích trước nha bạn nha để xem coi dịch thích cái gì nha bạn ok rồi ok, bây giờ vô nè thì tôi ờ, đón nha giờ tôi với sammy thử là đón đi sam bây giờ sam đón coi điều ông mít dịch thích đầu tiên ở trong trái tim là cái gì ừ. Ừ, tất nhiên là hero team rồi ừ, ừ tôi cũng nghĩ, mà tôi cũng nghĩ là Thế hero vậy? team á ok bây giờ mình vô thử nha chắc cá chắc là y hệt như tôi với bà nè à? đó thấy chưa y hệt luôn bạn ơi đây rồi. bên đây vẫn là hero team bạn ơi đúng thật hero team Ôi, trong trái tim của ai em trong trái tim của ai thì gọi là đầu tiên vẫn là hero team hết các bạn ạ à. đây bên đây là hội anh em nè bên đây là hội chị em nè trời ơi vậy thôi cái, sao ông lấy cái cánh cổng đầu không? tiên ừ cái cánh cổng đầu tiên thì mình thấy là nó khá là bình thường các bạn ạ à. cho nên thôi chúng ta qua bên cánh cổng tiếp theo nha trời chứ ờ, cánh cổng lần nào cũng là hero team đầu tiên rồi ok rồi cánh cổng tiếp theo là gì đây đây đây đây oh my god xả mới vậy nè trời <laughs> dạ. ơi trời ơi dịch con cái gì mà sao fan dịch vậy sao fan của dịch quá trời vậy ủa mà khoan từ từ hình như là fan của dịch là hình như là con dịch luôn nè sao vậy ờ, trời nè nè cái này có sự phân biệt đối xử nha không là mấy bạn nữ nhìn xinh như nè đó bạn fan nữ nhìn cho xinh quá trời xinh còn ừ mấy bạn nam nhìn như mấy con dịch đó vậy ừ ha ủa sao kỳ hình như là ông dịch này ông hơi phân biệt các bạn ơi bạn nhìn nè mấy bạn fan nữ thì ừ. bạn nào nhìn cũng xinh xắn này không đáng yêu nè ờ. của bạn fan nam sao nhìn thấy ghê trời ơi lắc lồ rồi miệng thì chu ra trời trời trời ơi sao chưa? tôi nghĩ rằng là có vẻ là tại vì anh dịch thấy rằng những bạn nam gọi là fan của dịch á thường rất là lầy rất là bựa cho nên là dịch mới mới cho cái hình tượng gọi là à, như thế này nữa bạn à, nhưng mà mình thấy dễ thương mà đúng không nè có đôi mắt lồi nè cái miệng chu chu là nhìn dễ thương <laughs> <laughs> okay. thôi nói chung là ok yes, nói chung yes. là 10 điểm sáng tạo bạn 10 điểm sáng tạo ok rồi ờ, trong trái ừ. tim rất xạo luôn Đó, ờ, ok luôn. nhưng mà thì à, anh dịch thì có một cái điều khác chúng ta là sam nhớ là lần trước fan của bọn mình là như thế nào không sam pha tụi mình hả pha tụi ừ. mình là gì ta có à, bên uh, nam nữ thôi gì đâu không fan bọn mình á là những bạn bình thường những cái bạn gọi là bình bình thường còn fan trong trái tim của dịch á là có hình con dịch à, <laughs> đúng không đúng rồi ok fan dịch con fan dịch đó con, dịch con. đúng vậy thôi bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến cánh cổng tiếp theo nha các bạn nha chứ à, mình đứng trong đây một tí nữa mình chóng mặt lớn bạn à tàn là màu vàng không à nhìn vàng kè luôn trời ơi mà mình nói thiệt với bạn luôn á nếu như một cái gì có nhiều màu quá mình nhìn một tí á mình sẽ bị lóa mắt mắt mình sẽ bị nhức đầu cho nên thôi ờ, chúng ta qua bên căn phòng tiếp theo đi nhìn màu vàng đẹp mà thôi thôi thôi tôi nhức đầu rồi tôi không muốn nhìn nhìn thấy màu vàng đâu thôi đi qua Ê, cái gì vậy trời ơi đẹp quá màu vàng trời ơi tính ra tôi mới vừa nói là tôi không thích màu vàng nữa luôn á mà tiện tôi qua cái phòng này xong toàn là màu vàng không vậy gì cái gì, đâu mà màu vàng không, không ơi, vậy trời ơi tôi hỏi nha tôi nói nha sao ví dụ nè chắc là ông là an an gọi là anti màu vàng luôn phải không trời ơi, màu vàng là dày 8 mét luôn trời ơi bạn nhìn nè ở đây có mấy quả chuối màu vàng nữa bạn trời ơi còn bên đây là gì đây bên đây hình như là quả cam đúng không mà cam cam màu cam lê lê trời ơi lê ông ơi lê chứ lê đó trời à, ok ok ai biết đâu ở bên đây nó có mấy cái bài lóc màu vàng nè còn ở chỗ này là có một cái giường ngủ màu màu vàng wow. bên đây có mấy cái đèn màu vàng quá trời áo giáp màu vàng luôn thôi được rồi để tôi sẽ gọi là hòa mình với màu vàng của dịch đây tôi sẽ hòa mình với màu vàng của dịch mặc bộ đồ vô à <laughs> trời ông tặng hình luôn không đâu rồi ông rồi tôi thấy ông đâu ông tặng trời ơi bạn bạn nhìn bạn nhìn mình mặc bộ áo giáp vàng vô nhìn y hệt như mình đang bị tàn hình đó bạn trời ơi là trời ok <laughs> thôi để mình trả lại bộ đồ cho ông không thôi tí nữa mình tàn hình thiệt ra kim cương đẹp hơn ha phong màu vàng số một à màu vàng tôi thấy tôi thấy nó sao sao nhìn nhức đầu thực sự luôn á à, ờ. rồi okay. có màu kim cương tụi mình nhìn hồi nó không có gọi là không bị đau mắt nha màu vàng vậy nó kia bị chói sao đó mọi người ừ tôi không biết á là mấy bạn fan xem video cảm thấy gọi là chóng mặt hay không chứ mình ở trong căn phòng này tí xíu thôi mình thấy chóng mặt các bạn à thời luôn á ok rồi bây giờ để xem coi gì ạ ô mở cái này vui đó mở cái này vui đó mở cái này vui đó trời cái gì mà bên trong bên trong cánh cửa là một cánh cửa cái gì vậy tào <laughs> lao bảo mật dữ vậy à bên đây là có mấy cục vàng nè còn ở đây là một cái giường ngủ màu vàng nữa bạn ạ à. ok liều cắm trại màu vàng mực ong màu vàng ui có mấy cục vàng để đây nữa là sao? ui trời ơi một đây. nguyên cây chín chín ok ơi, rồi bên đây thì vẫn là những cái khối vàng nè còn bên đây vẫn là mấy quả chuối nè đây ô có ba lô màu vàng ok mình sẽ lấy thử cái ba lô đem mình đeo mình thử nha bạn nha ok đeo ba lô nè Ui <laughs> Dễ thương vậy Tính ra là Mr. Dịch giàu ghê bạn ơi Mr. Dịch gọi là làm nguyên cái ba lô bằng vàng luôn bạn ơi Bây giờ mình sẽ xin anh Dịch một cái để mình đem đi học nha bạn nha Ok Rồi à, <laughs> Nói chung là ở bên căn phòng này là chỉ có như vậy thôi bạn Đó chính là tất cả mọi thứ ở bên đây đều là màu vàng hết Và thực sự là à, tôi nhức đầu quá <laughs> Thôi cho tôi qua căn phòng tiếp theo Tôi không ở trong đây được thêm nữa đâu Tôi nhức đầu lắm rồi Ok à, Tôi cũng sợ màu vàng rồi đó phong, Trời ơi bây giờ chúng ta đi qua Nói bên phòng tiếp, tiếp, tiếp theo đi Rồi ơi Ủa? Ủa vậy Ủa cái gì đây À một cái sân khấu các bạn ơi ha à, đây đây đây đây là một cái sân khấu nha ở chỗ này có nguyên một cái cây đàn nè ở chỗ này là có cái dàn trống nè chúng ta sẽ ngồi ở đây để, để đánh trống mấy bạn <laughs> à ok còn ở bên đây là đàn piano còn đây là đàn guitar nè ồ quá trời luôn ủa vậy là sao ủa, ta ông gì thích hát hả ta ủa gì thích hát hả sao tôi không biết nhờ ồ đây là một cái sân khấu các bạn ơi mình hiểu rồi đây chính là một cái sân khấu à thì ra là vậy và cái người đang đứng hát đây chính là anh Mr. Dịch yeah. à đúng rồi mình nhớ rồi Mr. Dịch đã từng nói với mình là anh Dịch là một người rất là thích hát các bạn ơi và Dịch đã từng có ước mơ được trở thành ca sĩ cho nên là à, thì ra là vậy ủa Sam ủa? Sam có biết hát không Hả? Rồi tôi biết hát chứ sao không biết hát, tôi hát không biết rap nữa chứ. Đâu bây giờ Sam thử à, hát cho Phong với mấy mấy bạn fan nghe một bài coi. Trời ơi, nghe tôi nghe ruột nghe nè, okay, đi okay. trong bụng ông luôn. <clears throat> bây giờ hát bài mà ai cũng biết nha. Con cò bé bé nó đầu canh tre đi không hỏi mẹ biết đi đường nào khi đi hỏi mẹ à, khi về thì về sao khi về thì ta ta ta trời ơi ca sĩ ca sĩ mà quên lời các bạn ơi ca sĩ ca sĩ hát kiểu gì mà quên lời là không được còn còn còn còn khi còn khi về khi về trái tim của bạn fan yêu fan ba ngàn ôi ôi xạo quá bà ơi xạo quá ơi xạo em mày thấy không một con người một con người lương lẹo hét hét không thuộc lời cho nên là thả thính để gọi là chuột lỗi các bạn à trời ơi ok thì các bạn có thể thấy nè là ở đây là anh Mr Dịch đang kiểu giơ cánh tay đang kiểu ê ê lên nào các bạn ơi lên nào các bạn ơi let's go let's go rồi ơi nhưng mà tính ra là ước mơ của dịch đến tận bây giờ dịch đã trở thành youtuber rồi nhưng mà trong trái tim của dịch vẫn luôn có một chút gì đó gọi là ước mơ ca hát ước mơ làm ca sĩ ở trong đó bạn ạ à. uầy ok thôi nói chung là một like cho Mr Dịch tại vì thực sự Dịch cũng là một người rất là hát hay luôn mình không biết bạn nào đã nghe được anh Dịch hát chưa nhưng thực sự mình nói thật là Dịch hát rất là hay luôn Dịch cũng đã từng đi thi cái gì ta mấy cái cuộc thi ờ, về ờ, ca hát rồi nhưng mà có điều là mình không đậu mọi người à mình không có được mình không có đậu bởi vì là nó có nhiều những cái những cái gọi là cần thiết hơn những những cái gọi là kinh nghiệm về ca hát có nhưng mà dịch thì mấy bạn biết rồi nếu mà dịch hát đậu thì bây giờ dịch đã là ca sĩ rồi chứ dịch đâu là youtuber đó bạn <laughs> ok Hợp rồi ý. bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với căn phòng tiếp theo nha bạn à mà khoan từ từ tôi quên để ý mất từ nãy giờ bên dưới đây có một quá trời bạn fan đang đứng ở đây để nghe dịch hát là sao <laughs> trời ơi cái gì mà quá trời vậy fan nam fan nữ quá trời luôn Ủa, để tôi quá trời quá đất vậy đó vậy đó hai quá vậy đó dù dạ, quẹo bạn nghe quá hay quá hay quá dịch ơi ok thôi nói chung á là một ngày nào đó nếu như mà anh dịch đã trở thành ca sĩ thì anh dịch nhớ mời em lên hát bài anh em tốt nha <laughs> ok rồi nói chung là cái sân khấu này hơi bị đẹp bạn ơi sân khấu là bằng vàng nè ở đây có đèn led kiểu lấp lánh đó nè rồi sau đó là Trời quá ơi. trời nhạc cụ luôn ok thôi không sao nói chung là chúc anh dịch gọi là sẽ gọi là có ngày trở thành ca sĩ ok <laughs> rồi bây giờ rồi. chúng ta sẽ đến với căn phòng thế nào? Ờ. căn phòng đặc biệt nha căn dạ, phòng này nè tôi thấy cái cửa là tôi biết là căn phòng đặc biệt rồi các bạn nhớ cái cửa này không đúng Ôi, rồi vậy là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào trong căn phòng này để xem coi bên trong căn phòng này dịch thích nhất cái gì nha các bạn nha sammy nghĩ là dịch thích nhất cái gì tôi không biết tôi chỉ trong lòng thôi để mấy bạn fan đoán đi tại sao mình à, nói kỳ mấy bạn fan từ, từ từ giây phút này comment phía dưới quay ở bên trong trái tim dịch là thịt thịt à quên vịt thích cái gì nhất <laughs> quên quên vịt vịt với thịt cái gì mà thôi <laughs> ok rồi bây giờ mấy bạn hãy thử comment mấy bạn thử, thử đoán thử xem coi anh dịch thích cái gì nhất ở trong trái tim của dịch nha các bạn nha bây giờ các bạn thử đoán nha bạn có 5 giây nha năm bốn ba hai một Ok, okay. bạn đã xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau xem thử nha bạn nha. Let's go, let's go. Ok, rồi. Đi, đi, đi. À, ok, bây giờ tôi sẽ cúi xuống nè, tôi sẽ cúi xuống dưới nè Ủa để cho tôi không thấy gì nè. Ok. Tôi xem qua tôi cúi xuống dưới. Gì vậy? À, gì vậy? À, hero team. Trời à. ơi rồi dịch là trưởng ừ. tim mà làm sao không thích hero tim được nhưng mà Trời tại sao chỉ có hero tim thôi ta hình như tôi thấy ở bên kia có bóng dáng của ai đó bây giờ chúng sẽ xem bên Ủa. kia lại nha bạn Hây. anh đang thuốc Ủa, à <laughs> ca vui tốt nè bạn tốt à, nè bạn đâu? thân best friend Vậy? best friend bạn thân à, à bạn tốt mấy bạn ơi best friend à Đúng đây rồi Đúng rồi các bạn ạ à. Nếu như những bạn nào mà không biết á, Thì dạo gần đây có rất là nhiều những bạn fan Ship Mr. Dịch với lại ca mui Kêu rằng là Dịch với ca mui là người yêu thế này thế nọ Nhưng mà không phải đâu các bạn nha Dịch với ca mui chính là bạn thân Là bạn tốt của nhau từ rất là lâu rồi đó Anh Dịch đã kết bạn với ca mui trước khi mà anh Dịch kết bạn chung với mọi người trong Hero Team luôn các bạn Đó Có nghĩa là hình như là Dịch với lại ca mui hình như là chơi thân với nhau gần 10 năm rồi đó Thì phải mình không nhớ nữa ok rồi. tình bạn thật là gọi là gì đó thật là lâu dài 10 okay. năm luôn á thì đây chính là cái bức ảnh mà hình như là cái cảnh này là cái cảnh mà bọn mình đóng vai học sinh đó bạn cho nên là mấy bạn có thể thấy Đúng là rồi. anh dịch nè với lại ca mui đang mặc đồ của học sinh nè ủa mà sao tự anh dịch tại sao mặc đồ học sinh mà lại cởi cúc áo vậy trời ơi học sinh cá biệt ơi nóng quá không học sinh cá biệt nóng cái này quá, cởi, cởi cái này là học sinh cá biệt này đó ngày xưa không biết có bạn nào là học sinh cá biệt hay không nhưng mà mình thấy mấy học sinh cá biệt người ta hay cởi cúc áo ra bạn nhìn cho kiểu ngầu ngầu quá nhưng mình thấy chỉ châu với mồ ngầu chỗ nào đúng không bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem bức ảnh thế là à anh em tốt nói ừ, chung á là trong trái tim của dịch là luôn luôn có phong mọi người ạ à. đây có phong này thấy không à. <laughs> trời ơi xanh lè lè đỏ lè lè đen lè lè và vàng lè lè trời ơi ừ. nguyên một cái bút chì màu luôn ok ừ đúng rồi không biết các bạn nào mới để ý với mình hay không nhưng mà mình để ý rằng là anh em trong hero team á nhìn ai cũng y hệt như là cái hộp bút chì màu của bạn xanh đỏ tím vàng gì tùm lum màu hết trơn <laughs> ok rồi thì nói chung á là những thứ dịch thích nhất ở trong trái tim dịch đầu tiên phải nói đến đó chính là hero team tiếp theo nữa chính là anh em tốt và và cuối cùng chính là người bạn thân của dịch Camui nha bạn nha ok ừ, nhớ những bạn thân nha mà đúng rồi chân nha best friend Ôi nha ờ, bạn trời. Dạ. nha best friend nha ok rồi đây ờ. nói chung là từ nãy giờ chúng ta đã đi uh, hết tất cả các căn phòng mà dịch thích nhất cái gì rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với căn phòng dịch ghét nhất cái gì nha bạn nha let's go rồi ok bạn ơi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào xem thử coi trái tim không thích của mít dịch là có những gì nha bạn nha à quên các bạn thấy là mình đã kể cái mũ chùm đầu rồi các bạn biết sao bởi vì nóng quá bạn ạ à. <laughs> hiện tại bạn thì tóc của phong khá là dài cho nên là phong đã quyết định à, là cột tóc lên để bạn à, hồi nãy mình chùm cái này lại để che tóc mình lại các bạn tại giờ này dịch bệnh á cho nên mình không đi cắt tóc được đó cho nên bây giờ nóng quá thôi mình kể xuống mình cột tóc lên lên cho chắc ăn <laughs> đây rồi chúng ta sẽ cùng nhau gọi là khám phá trái tim màu đen của mít dịch nha bạn nha tôi đây không biết là mấy tê dịch ghét cái gì nhất đây các bạn ơi thật sự là từ trước giờ á ông dịch các bạn ổng là một cái người rất là bí mật luôn Ông thích cái gì cũng không ai biết hết trơn ghét cái gì cũng không ai biết hết trơn luôn các bạn ơi bạn tin được không tất nhiên rồi ông ông là trưởng tim mà ông phải bí mật hiểu secret hiểu okay. bí mật bí mật không được Thôi, mỹ nói chung ngày hôm nay chúng ta sẽ được biết ông dịch ông thích cái gì ông ghét cái gì các bạn rồi ok <laughs> để mình xem, xem coi căn phòng đầu tiên ừ. mít dịch ghét cái gì nhất hey Vô Dép gì đây Ủa? Ui trời Ủa cái gì sao ơi. <laughs> Rồi tôi hiểu Dịch ghét cái gì rồi Sam ơi sao nhìn nè Đây Đây có nguyên cái, cái chữ Nguyên chữ nè Dịch già nè <laughs> À Hiểu rồi hiểu rồi Vậy là anh Dịch sợ nhất là già các bạn ạ à. Trời ơi Hóa ra là anh anh anh Dịch sợ già ừ, Cũng đúng ha Tính ra là anh Dịch bây giờ cũng đã 25 tuổi rồi các bạn à Hèn gì Hả gì Ghê trời thật luôn hay là tuổi ủa trời bà ngồi thành viên trong tim mà bà không biết hả trời trời bà ơi sao này dịch hai bảy tuổi ông nội trời ơi trời ơi khoảng hai bảy hả à? chín lăm là hai bảy mà à, hai bảy tuổi bạn ơi ui vậy là con vậy vậy khoan từ vậy là còn có 3 năm nữa thôi là anh dịch đã 30 tuổi rồi bạn ạ à. trời tính ra ừ, dịch Đúng giờ rồi. dịch cũng lớn tuổi lắm luôn rồi các bạn à, thì ra cái điều mà dịch sợ đầu tiên đó chính là dịch sẽ sợ già các bạn ạ à. hàng gì em mà phong ơi phong ơi phong sao? ơi cho cho cho tôi xỉ cho cho cho tôi cắt ngang lợm sao tại sao mà ông dịch ông già mà ông cũng hỏi đầu y chang ông vậy sao heo tim là nam còn hỏi đầu không vậy gì vậy? giờ ai thì người ta già thì người ta sẽ bị rụng tóc trời ơi bà này không biết gì hết trơn nhìn nè ông dịch ông già xong rồi ông rụng tóc nè tôi già tôi vẫn có tóc nha mà sao anh em già là rụng hết trơn vậy mà râu thì dài xuống cái bụng nó kìa trời có râu kìa thì cái này ờ, là nhân vật cái này là nhân vật trong minecraft kệ người ta đó ờ, ờ. nói chung các bạn thì à, mấy bạn biết không mình đã nói chuyện với anh dịch gọi là rất nhiều rồi thì anh dịch cũng đã từng nói với mình như thế này đó bạn là anh dịch bảo rằng là anh dịch à, rất là sợ một ngày đó anh dịch sẽ già đi và mấy bạn fan sẽ không còn xem anh dịch nữa bởi vì thật sự là bây giờ đang có rất là nhiều những youtuber người ta đang nổi lên rất là nhiều luôn và anh dịch bảo rằng là nếu như mà mai này anh dịch già đi rồi không biết mấy bạn fan còn ủng hộ anh dịch nữa hay không bởi vì nói thật thì nghe hơi phủ nhưng mà không ai thích coi một uh, gọi là ông già ngồi chơi minecraft cả cho <laughs> nên đó là anh dịch anh anh anh hay nói là anh rất là sợ sẽ phải già đi và những bạn fan sẽ không thích dịch nữa đó sự mình nghe mình rất là thương dịch luôn bạn ơi nhưng mà nếu như mà bây giờ hero team già đi anh dịch già đi thì liệu các bạn còn ủng hộ hero team không bạn nhớ bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha ok nhưng mà mình nghĩ rằng là mấy bạn fan không có phủ phàng đến vậy đâu mấy bạn fan vẫn sẽ ủng hộ mình đúng không <laughs> mình tin là như vậy ok rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ờ, đến với căn phòng tiếp theo nha thì căn phòng đầu tiên là ông dịch là sợ già đó nói chung là ờ. già già thì ai mà chẳng sợ đúng không bạn ok rồi căn phòng tiếp cái đầu còn bị lép nữa không cái đầu bị lép nè tôi mới phát hiện ra đầu lép không cái này là nhân vật minecraft thôi bà này kỳ quá ok dạ. rồi rồi chúng ta cùng nhau đi đến căn phòng tiếp theo nào Let's go Để xem coi Ui, Cái gì đây vậy Cái gì vậy Trời đất ơi, một đụng rắn luôn Phong ơi Đụng rắn lên mây có cây lúc lắc kìa Trời ơi các bạn ơi Cái này là anh dịch sợ là đúng rồi các bạn ạ à. Mình nhìn mình còn sợ mà các bạn nhìn nè Quá trời rắn luôn, cái gì đâu mà xanh đỏ tím vàng Trời có con rắn màu màu màu màu màu cam ở đây nè Trời ơi, eo ơi Mình không biết các bạn nào ừ. sợ rắn không Chứ thật sự là Phong cũng sợ rắn lắm nha các bạn nha Không chịu của mình anh dịch đâu tôi cũng sợ nữa bạn ha trời con rắn nó con này ai cũng cái sợ là chết luôn á trời, trời bạn Ê bạn nào mà không sợ rắn là tôi nói hơi bị đỉnh nha Thờ luôn á Thôi không sao luôn á. Không sao Nói chung là sợ thì sợ Nhưng mà thịt rắn rất là ngon nha <laughs> Thịt Ủa, rắn mà. thịt rắn rồi hả Ờ à? Thịt rắn có hả Tính tôi ra Tính ra trên đời này có có có có thịt rắn mà sao không biết hả Tôi không biết cho giờ ăn luôn á Thịt rắn á, là người ta sẽ đem đi người ta bầm nhuyễn ra hiểu không Xong bắt đầu người ta sẽ bỏ vô trong cái gì ta à, Cái nồi người ta xào lên Xào chung với xả Sau đó người ta ăn người ta ăn chung với bánh tráng thôi ngon bánh bánh đà món là lạ với người ta trời ơi lạ quá hả okay. chứ ôi nhưng mà tôi tôi nhìn đóng này tôi sợ quá tôi không dám bắt cua luôn á <laughs> sam ơi tôi oh, rớt xuống cái là thành muốn ăn ngon cho bùa rơi cho một đống rắn luôn không ơi nhớ nhớ hình như là trong trong cái tập trước các bạn là mình bắt cua mà mình nhảy bên cái đống ếch đóng đóng ếch đóng đóng cốc các bạn thì mình rơi xuống cái hố cốc may mà mấy con cốc nó không cắn được chứ bây giờ mình mà rơi xuống cái hố rắn này là mình sẽ bị bọn nó cắn đó bạn ơi ghê thật sự oh my god trời ơi nhanh lên phong ơi tôi qua rồi nè tôi cố tôi cố thôi tôi hy vọng là tôi sẽ không bị té xuống lần này tôi sẽ không nước như lần trước đâu hơi hơi hơi ok ok ui đồ quá phong ơi yên tâm đây không té được hơi trời ơi may quá thầy ơi tôi sợ lắm luôn á tôi sợ té luôn á trời ôi nhìn cái đống rắn bên dưới thiệt thôi, chắc là tôi sẽ qua bên căn phòng tiếp theo vậy chứ tôi tôi nhìn đóng thì tôi sợ ừ. nổi da gà ok cắn cái cây nọc luôn á ghê quá ghê quá thôi tôi qua đi qua đi ghê quá thôi, thôi đi qua căn phòng tiếp theo nè rồi ok để xem căn phòng tiếp theo là ủa khoan hay từ từ ủa sao ơi gì vậy sao sao Hả? mà tự nhiên tôi thấy hình như là trời nó tối là hay sao vậy sao mà tôi thấy tối thui vậy gì kỳ vậy tự nhiên đang sáng bưng tự nhiên là tối thui luôn á giống kiểu cấp điện á phong gì kỳ ừ, bị cấp điện vậy ồ trời ơi bạn ơi ơi tôi biết rồi tôi biết rồi biết gì tôi biết rồi chắc chắn căn phòng cuối cùng này là căn phòng ung dịch sợ ma đó buổi dạ. tối thùng này là chỉ sợ ma thôi cũng đúng, đúng đúng các bạn ơi thường thường á mà trời tối như thế này á chắc chắn là chỉ có sợ ma thôi bạn hoặc là sợ bóng tối trời Sao? tôi không ngờ tôi không ngờ là dịch là trưởng tim mà dịch lại sợ ma mọi người ạ à. ok Trời bây giờ ơi, tôi chúng có ta sợ đâu chúng ta sẽ vào xem thử coi là dịch là, sợ duy nhất nha bạn nha chứ mình thấy rồi là vừa đến cái căn phòng cuối cùng mà trời tối lại là mình đã thấy nghi nghi rồi bạn ok vô thử nha bạn vậy quá rồi ok chuẩn bị nha sam một rồi hai ba hey. rồi Woo. Ủa, gì vậy cái gì mà sao trong căn phòng này tối thui mà ui ơi hình như dịch nữa ủa, ủa khoan tại sao mít dịch lại ngồi ở trong một căn phòng tối vậy ta Ủa gì kỳ vậy từ từ để mình lại xem coi À ủa gì đây Cô đơn hả Ồ, Trời ơi bạn ơi bạn trời. Dạ. nhìn nè anh Mr. Dịch đang ngồi ở trong một căn phòng tối thui luôn Và chỉ có đúng một cái ngọn nến thôi Và Dịch đang ngồi rất là buồn các bạn ơi Và có đây câu chữ cô đơn nè À mình hiểu rồi bạn ơi Như vậy có nghĩa là anh Dịch là một người rất là sợ cô đơn à, Thì ra là như vậy ừ, Trời ơi dịch sâu sắc thôi mọi người ơi trời nói chung á là mình cũng hiểu mọi người ạ à, bởi vì là đối với anh dịch á mình nói thật luôn nha đối với anh dịch á là anh em là trên hết dịch rất là thương mọi người trong hero team luôn và có lẽ là dịch sợ một ngày nào đó mọi người sẽ không còn chơi chống dịch nữa không ai còn quan tâm Đúng dịch rồi. nữa <laughs> à. tại rồi biết sao không tại vì dịch á xem hero team như là một gia đình thứ hai vậy luôn đúng mọi người rồi đúng rồi À tôi ừ. hiểu rồi, hàng gì hồi nãy ông sợ già mọi người ạ à. Ông sợ ông già à. đi rồi mọi người trong hero team sẽ không còn ai chơi chung với ông nữa À tôi hiểu rồi Ok à, Nói chung là cái nỗi sợ gọi là lớn nhất của dịch đó chính là sợ cô đơn mọi người ạ à. Ngồi trong căn phòng tối ừ. thui luôn nè, thấy không Tối thui, tối, tối thui, tối, thích luôn mà ở không đây có mỗi một cái đèn cày Không có ai chơi luôn á Phong, không có ừ. ai bên cạnh luôn á Không có một ai bên cạnh dịch hết Thôi không sao đâu, có em với sao đây Đây, đây, nè, đây em, em ngồi đây nè, đây ngồi đây Đó, mình <laughs> ngồi mình tâm sự với rồi mình mình đó. ngồi mình ngồi cái bên dịch như sao rồi ở <laughs> cô đơn chưa dịch đó đừng có buồn đó nha ok anh dịch ơi bọn em thương dịch lắm dịch đừng buồn như dịch <laughs> ok <laughs> thôi nói chung là các bạn ạ à, chúng ta đã đi qua được căn phòng gọi là những điều mà dịch thích nhất ở trong trái tim và những điều dịch ghét nhất ở trong trái tim của dịch rồi thì thật sự là mình nói thiệt là anh dịch là người đúng là anh cho nên là dịch lúc nào cũng đúng gọi rồi. là có một cái gì đó rất là kiểu cảm xúc gọi là sao ta tình cảm ở trong trái tim của của anh dịch mọi người ạ à. đó chính là đúng rồi là đây là chữ tim á mọi người đó đây okay.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 dưới Để xem coi nếu như Hero Team già đi Thì các bạn có còn thích Hero Team hay không Thì hãy nhớ comment nha các bạn À quên nhớ ừ. đăng ký ủng hộ cho anh Mr. Dịch nữa nha Không thôi ảnh lại cô đơn các bạn ạ à. <laughs> Ok rồi. rồi Thôi có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi Tạm biệt mọi người nha Bye bye, bye. Hero Team Hero Team